của robot Robot em ơi em là ai Không cần lên dây cót. yeah. Dạ. Bên em đến ngày mai Gơi ông, gơi ông. thấy tôi rap hay chưa Sao à. sao sao sao Bị đặt hát tạ tình Ngồi là cơm chó đồ hen Bữa nay thương tôi đồ hen Thường thường có nói gì đâu Thường thường có thương Sam đâu Bây giờ bị đặt hôm nay chào thương Ủa? Sam Trời, Trời ơi Tôi là tôi đang rap cái bài rap của tôi Mà cái bài trái tim robot Chứ tôi đâu có nói là tôi đâu có thả cơm chó đâu Rõ ràng là tôi đang rap mà đúng không các bạn à, dạ. Mấy bạn có ai mà thích cái à,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 rất là khỏe luôn nha các bạn nha đó bạn nhìn là phong khỏe nổi mà giờ phong phải gọi là đi khám bác sĩ luôn nằm, bạn này là nằm bệnh viện luôn. luôn khỏe quá nằm bệnh viện luôn không ơi rồi khỏe cơ khỏe nó nổi mà nằm một đống ở bệnh viện luôn bạn ơi đó <laughs> thôi mình giỡn với bạn thôi chứ thật ra hôm nay bạn đang thấy nè đó đằng sau lưng của mình chính là một bà gì ta phong cận siêu to khổng lồ còn đằng trước này đó chính là một phong cận và một sammy bé tí hon các bạn ơi đấy thì chắc các bạn đọc tiêu đề bạn cũng biết hôm nay mình và sammy sẽ làm gì rồi đúng không đó đúng rồi đúng rồi hôm nay nay mình và Sammy Hai đứa mình sẽ thử chui vô trong trái tim của Phong Cận Để xem coi bên trong trái tim Phong Cận có gì nha các bạn nha à, Tôi cũng không biết trong trái tim ông có gì ta à, Có gì hả? Suy nghĩ, suy nghĩ ừ. Tất nhiên là trong trái tim của tôi là phải có trái tim rồi Trời dạ, nói chuyện vậy thì vốn quá thôi nói nói chung á là lần trước á bọn mình đã làm một cái video bên kênh của sammy đó chính là đi Đúng vào rồi. trong trái tim của sammy để coi bên trong trái tim sammy có gì thì mấy bạn rất là thích cái video đó luôn và bạn kêu rằng là không biết trái tim anh phong có gì ha cho nên hôm nay để gọi là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 chui vào trong trái tim của phong coi bên trong trái tim phong có gì nha Ủa ok mà phong ơi chui sao phong bây giờ không có cái đồ này đi vô giờ sao mày nhảy vô thôi tất nhiên là bây giờ mình phải nhảy vô trong cái miệng này đó xong mình từ trong cái miệng hiểu không mình chui vô tôi tôi có kinh nghiệm trước hiểu không tôi này tôi nhảy nhiều rồi nhìn nè ok đâu hai ba ủa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa quên quên quên quên lỗi lỗi một nè hai nè ba Bruh rồi xong nhảy sao nhảy nhảy nhảy té té xuống dưới luôn trời ơi coi tôi nè nhảy thì phải cho tôi cho tôi cho tôi nhất đây cho tôi nhất đi những gái nhất đây trời ơi rồi bây giờ lần nữa nha lần nữa nha ờ. ba Ê, cái gì sao bà chui vô trong áo tôi tính ra phải chui trong cái miệng thì mới chui trong bụng mới vô vô trái tim được chứ bà nội rồi rồi làm lại nè làm lại nè trời ơi sao tôi rắc rối quá nhanh nhanh nhanh nhanh cho mấy bạn chờ nè hai ba wow rồi ok ôi mà hình như hồi sáng này. à, à xin lỗi nha, hồi sáng em tôi quên đánh răng hay sao hồi sáng này ăn bún đậu mắm tôm quên quên quên đánh răng sao rồi à, ơi có sao đâu chờ phong vô nè ok để xem coi trái tim phong có gì nha bạn nha let's go ui à. mình cũng đã chui được vào trong trái tim của mình đó bạn ạ. À. Đây bạn thấy không? Một trái tim màu đỏ. Trái tim màu đỏ thì sao? Trái tim màu đỏ ừ. chứng tỏ yêu fan. bữa nay còn thả đánh fan đó bộ <laughs> ok bạn ơi và như lần trước ấy, thì chắc bạn cũng nhớ rằng là mình với lại sam sau khi vào trong trái tim của sammy thì bọn mình cũng đã đến được một cái chỗ như thế này nè bạn đó một cái ờ, đường trái tim như thế này nè và bây giờ thì đường mình trái vô tim. mình vô trong cái trái tim của mình thì cũng y hệt vậy luôn bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng à. nhau ra ngoài xem thử coi nha Ồ. trái tim ông có gì không để coi ôi sao mới nhìn nè đây trái tim của tôi nó cũng chia ra làm hai nha làm hai bên nè một hai bên là ăn, không? đúng rồi Đó. một bên là những điều mà tôi thích nè và một bên là những điều mà tôi không thích ồ oh, ok y hệt như sammy luôn bạn ơi Hay, nhưng mà sao sammy với lại mấy mấy bạn fan có tò mò là tôi thích cái gì và tôi không thích gì không tò mò không có, trời ơi, trời tôi không biết ông thích cái gì luôn Ngoài ăn thì tôi chỉ biết ông thích ăn không à Chứ không biết okay. bạn gì đâu Vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa Sam với lại tất cả bạn fan cùng đi xem coi Phong thích cái gì nha Ok ừ, rồi, đầu tiên là bên nè à. Rồi, đầu tiên là bên chỗ à Phong thích cái gì nè, chú vô ờ, Wow Wow, hero team Ôi ôi bạn ơi, y hệt như Sammy luôn nha Lần trước á Sammy cũng gọi là chui vô trong trái trái tim á Thì cũng gọi là có hero team đầu tiên nữa bạn ừ. Thì mình cũng y hệt vậy luôn đó Nhưng mà mình đầu tư hơn Sam xíu là mình có thêm cái logo hero Trời team chỗ này Ôi, team không nhìn xịn nhỏ Trời, team mà cũng có team xịn với team không xịn luôn à Đúng rồi thì tất nhiên ở trong hero team thì sẽ có tất cả các thành viên của hero team đang đứng ở chỗ này nè bạn đó từ mít tới dịch kairon à. không cận siro nè rồi bên đây là mấy bạn nữ nè kamui nè simi sammy với lại là mimi nữa bạn đấy tất cả các thành viên của hero team luôn quá là đẹp luôn bạn ơi <laughs> ok đấy thì nói chung là trái tim đầu tiên thì chính là hero team mọi người ạ à. tại sao tại vì đây là team của mình à. thì mình phải yêu team mình thôi chứ sao đúng không ờ à, ok rồi đi đi tiếp tiếp tiếp sao ơi rồi tiếp theo Ôi trời quá đẹp mình, luôn á thật sự là mình cũng rất là hồi hộp luôn bạn ơi mình không biết gọi là cái ngăn tiếp theo của trái tim mình sẽ là gì đây để mình xem thử nha ui sao mày sao tôi thấy bên kia đông quá vậy sao gì mà đông người dữ vậy trời ừ, ơi ừ, có khi nào là gì ta có yêu quái bên trong ủa ông thích yêu quái zombie hả cái gì vậy lao lao cái gì mà yêu quái zombie vậy bà nội ơi nhiều người thôi khoan cái từ có khi nào phong không thích mình sao mà phong thích nhiều nhiều nhiều người không ừ, <laughs> nhiều người không nhiều vậy có mà ông thích nhiều người vậy luôn hả đáng sợ vậy đâu làm gì có phong là phong thời đâu. luôn á phong chỉ thích mình sao thôi ai à, thích ai hả qua xem được qua trời ơi trời không cần phong là thời là phong phong chỉ thích mình sam thôi sam ơi gì đây ôi gì đây ôi dễ thương vậy đây là những bạn fan trời ơi đây nè nhìn nè bên đây là những bạn fan nam nè còn bên đây những bạn fan nữ nè <laughs> ôi quá trời à. fan luôn à hiểu rồi bạn ơi vậy là trong trái tim của phong là luôn luôn có những bạn fan nha đó phong lúc nào cũng gọi là yêu quý mấy bạn fan hết <laughs> ghê ta ghê ta trời ơi trời tôi thành fan năm luôn á đây tôi sẽ là fan fan không fan nữ qua đây đó fan nữ đó đây fan nữ nè fan nữ nè fan nam kia kìa thì thật sự luôn á bạn mình thật sự là mình trên đời này mình là mình yêu fan nhất luôn trên đời luôn bạn nhiều khi là mình yêu fan nhanh hơn cả sam luôn á tin không sam cái gì là sao à ờ. tôi giỡn tôi giỡn tôi giỡn à tất nhiên là tôi yêu fan với yêu sam bằng nhau được chưa được chưa rồi ok ok <laughs> đó. Ừ, thì nói chung á là mình rất là cảm ơn mấy bạn bởi vì mấy bạn luôn luôn ở bên cạnh mình và sammy cùng với tất cả thành viên của hero team mình hy vọng rằng mấy ừ. bạn sẽ luôn luôn ủng hộ bọn mình như thế này mãi luôn nha yêu mấy bạn nhất trên ừ. đời này luôn á dạ, yêu ba ngàn yêu ba ngàn luôn ok rồi nhưng mà sao đông quá ta tính ra trong đây cũng Đồng hơn chứ. cũng hơn một ngàn người luôn á sam thôi thôi, thôi ừ. mình mình mình mình mình đi qua bên cái gì ta cái trái tim tiếp theo đi chứ ở trong đây tôi thấy ngợp quá <laughs> đông quá <laughs> nhiều người quá trời luôn ok thôi thôi tạm biệt các bạn nha mình đi đây tạm biệt bye bye bạn nha ok tiếp theo là gì đây ui trời ơi sao mới nhìn nè trời đất ơi À, cái phòng tôi kim cương được chừng chút ép là phòng ông là chạy ngập tràn trong kim biển lửa luôn Ủa, trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè phong của phong tiếp theo là phong rất thích kim cương nha bạn nha đúng y hệt luôn nè phong là một người phải nói là gọi là sao ta nếu mà nói đúng ra phong là một người hơi ham tiền xíu bạn tại vì phong là một người rất thích tiền rất thích kim cương <laughs> ờ à, nhưng mà thật sự là tiền mà ai mà không mê đúng không bạn trời ơi, ai mà không mê tiền thì thôi cho cho phong đúng phong xài giùm cho tôi mê mà tại vì tiền mới mua được đồ ăn chứ đúng không đúng Nói rồi trời ơi có nhiều bạn á cứ vô kêu phong là ủa anh ơi anh là youtuber mà anh cũng cần tiền nữa hả mình kiểu ủa gì vậy em ủa, tính ra là anh là youtuber thì anh cũng phải cần ăn chứ bộ youtuber đâu có hết không khí sống được đâu em cho nên là cũng phải cần tiền để mua đồ ăn chứ đúng không à. quá à. trời áo luôn sao ơi ở đây có giáp kim cương này sao để tôi lấy tôi mặc vô ờ cho vương miện luôn các bạn ơi đây tôi tôi lấy dân miệng tôi tôi lấy vương miện đồ cho xịn đó <laughs> đẹp quá vậy là bây giờ là phong mà biết là trong tim phong tiếp theo là sẽ có gọi là kim cương các bạn ạ ủa mà mấy cái rương này mấy cái rương gì ta sao nhiều quá vậy ủa để xem coi biết đâu oh my god ơi ông ơi sao trong tim ông giàu vậy trời ơi giàu quá trời ơi tôi tôi tôi quyết định là phong ơi tôi ở trong này tôi cắm trại trong này để tôi gọi là sống trong sự giàu sang phú quý không được nha không được nha tại sao vậy hả ờ mà khoan cũng được tính ra sammy ở ở <laughs> trong trái tim của mình luôn cũng được mà trời ơi <laughs> ok thôi thôi trả đồ lại tôi trả đồ cho tôi rồi. ai cho bà Ủa, lấy không tự được mang theo tự được mang theo chứ trả không được không được trả lại tôi cái này đồ của tôi ai cho đem theo bà đợi bỏ vô đây rồi nó trả đây rồi, bạn xong. ơi bạn nhìn nè này trong đây của mình là có trong trái tim của mình là có kim cương nè giáp kim cương nè rồi có thêm cả gì ta mấy cái rương kho báu nữa bạn ơi quá trời vàng kiểu luôn trời ơi tôi thề luôn á bạc tính ra ông gọi là vàng bạc châu báu kim cương rồi trời ơi hay à, đúng hay rồi luôn. trời ơi tính ra là nếu như mà mình mà lấy hết đống kim cương trong trái tim của mình để mình xài chắc mình trở thành tỷ phú luôn các bạn nhưng mà rất tiếc cái này chỉ là trong trong trái tim của mình thôi mình không lấy ra ngoài được bạn ơi buồn quá rồi buồn quá thôi, được rồi tưởng được phải đi tỷ phú chứ buồn quá Ok đi qua bên uh, gọi là gì ta Ngăn tim tiếp theo nha bạn nha Ok rồi Cái này là gì ta Để coi Trời ơi Trời Đúng ý tôi luôn Đúng ý tôi luôn ăn luôn buffet hải sản quá trời cái gì trời ơi các bạn ơi bạn nhìn nè từ bánh kem cho đến trái cây gà quay đồ cái kiểu có hết trơn luôn bánh kẹo ở bên đây có, có thêm trái ừ. cây nữa nè ôi tính ra sao tôi để trái tim của tôi đầu tư quá ta có in thêm hình trái mấy cái trái cây lên trên tường Toàn. Vâng, trời ơi đây là trí tượng tôi ông bay xa bay cao đúng không đúng không đó hèn gì lý do ông béo vĩ này đó quá trời đồ ăn nè Ủa tôi béo kệ tôi tính ra tôi cũng có tập luyện giảm cân rồi tôi giảm cân được rồi chứ bộ các bạn biết không ngày xưa các bạn là Phong rất là ốm luôn nhưng mà từ khi mà Phong quen xa mấy bạn xong Sam bắt Phong ăn ăn ăn ăn ăn, ăn quá trời á xong đầu Phong biết Phong mập như heo luôn tại sao sao không tin không tin sao sao tại bà tại ai đây ở chỗ này là có bánh mì nè có kem nè rồi có tôm nữa nè bạn Wow mình thích ăn tôm lắm Có cá nè wow, Quá trời cái luôn gì mà à, Cái gì cũng có luôn á Không Nhiều biết có sự. bạn nào thích ăn cá giống như Phong không Mấy bạn biết không Lúc mà Phong còn nhỏ là Phong không thích thích ăn cá đâu Lúc còn nhỏ là mẹ Phong hay nấu gọi là gì ta thịt này với lại cá Tại vì á là cá thì ba Phong rất là thích ăn Mình không hiểu sao nhưng mà người lớn lại thích rất rất là thích ăn cá luôn bạn ơi còn mình á thì lúc còn nhỏ mình chỉ thích ăn thịt heo kho xong đầu mình trang nước tương mình ăn thôi ạ à. chứ bây giờ ông gì trang heo luôn ăn thịt heo vậy có thịt hành heo kìa hồi nãy tôi thấy bà bà kêu tôi thà giống heo hơi bị nhiều nha sao nha nha sao nha cũng quá trời lắm mấy thằng pha tự có mình quay không chứ con không tự giống heo không có mình đi cho mình đỡ đỡ tức nè có mình đi mấy bạn giống heo trời ơi nhưng mà <laughs> nhưng mà bạn khi mà phong lớn lên á thì phong lại gọi là hết thích ăn thịt đấy bạn ạ à. à không phải nói đúng là phong vừa thích ăn thịt mà phong vừa thích ăn cá luôn bạn ơi tại sao biết sao không tại vì cá ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn cho các bạn hãy nhớ ăn thật là nhiều cá nha người ta kêu ăn cá là người ta bổ mắt đúng không ta giúp cho bạn nhiều mắt cá, hơn á ăn cá hãy bổ sung thêm chất cá hiểu không chứ ăn nhiều quá cũng không tốt hiểu chưa rồi nói chung là nói nói chung là ăn ăn ăn ăn ăn ăn cá rất là tốt với sức khỏe vậy đi ok ờ, rồi, rồi. ở đây là có tôm hùm nè ui trời ơi nhiều đồ ăn quá ta ơi tôi ăn được không ta ơi mà khoan chắc không ăn được ha cái này đồ ăn ở trong trái tim tôi mà chắc tôi không ăn được đâu đúng rồi ừ. có ai đâu trời ngắm thôi đồ giống kiểu đồ để chân á phải không có ăn gì đâu nè nước ngọt nè tùm lum luôn còn bên đây là gì đây à bên đây là trái cây nè đó bên đây là có bắp nè táo nè lơi nè cà rốt nè chuối nè ui nhiều nhiều món ghê luôn các bạn ơi wow. hay thôi hàng gì mình có một một cái phong phong phong uống. tôi tôi tôi tôi phát hiện ra chỗ này giống cái gì đâu phong hồi tôi nghĩ hồi chưa không có ra bây giờ mới ra chỗ này giống siêu thị á phong tao <laughs> tao cái siêu thị đi mông rồi nè vậy siêu thị nè ừ ha đến ra sammy nói mình cũng để ý bạn ơi mình thấy trái tim của ờ. mình giống y hơi y y như một cái siêu thị với bạn cái gì đâu quá trời ừ. đồ luôn nào là bánh kem rồi ờ. nước ngọt trái cây rồi tùm lum la gì cũng có đáng sợ quá được rồi chúng ta cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nào ờ mà sao mày ờ. sao mà căn phòng tiếp dạ? theo này tôi thấy cái cửa nó nhìn đặc biệt của ta Hả? cái cửa này hình như nó, cửa. nó đẹp hơn cái cửa bên kia Ờ cái cửa kính mít này là chắc chắn có cái gì đó đặc biệt á Phong Nó mới làm à, cái cửa kiểu này đúng à, không Mình hiểu rồi bạn ơi Vậy là cánh cổng tiếp theo chúng ta đi qua Chúng ta sẽ biết được rằng là Thứ mà Phong thích nhất ở trong trái tim Phong là gì à, uhm, Ok hay Không ta. biết rằng là điều Phong thích nhất trong tim là gì ta Điều Phong luôn dư kính trong tim Đó là, là gì ta Tôi biết nè Tôi biết nè đó, đó bên trong Bên sau cái cửa này đó chính là cái bánh kem siêu to khổng lồ Chắc chắn luôn không thể Tao tao Tôi tôi ham ăn thiệt á Nhưng mà tôi không có thể nào mà thích đồ ăn ăn nhất trên đời được để xem coi phong thích cái gì nhất nha bạn nha ok đi qua thử xem coi rồi vô anh anh hứa là yêu em suốt đời yêu lắm đó nha anh hứa là sẽ không nuốt lời yêu mới nói ra <laughs> ngại quá ngại quá <laughs> ngại quá ngại quá ôi, ngại quá ơi ông già Trời ơi nè, thấy cái mông nè bạn ơi Đây Gia đình nhỏ của tụi mình Mấy bạn, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè Ở đây là có mấy tấm hình của mình Với lại Cam, với lại Bông, với lại Sam nữa bạn Đây, ui dễ thương, nhìn, dễ thương Nhìn, nhìn Bông sợ quá, nhìn Bông như bị ép chụp ảnh đó Bông, SOS Các bạn, các bạn nhìn khuôn mặt của của bé Bông kiểu SOS Cứu tôi với, SOS Ừ, trời bị ép chụp ảnh rồi cứu ok thì ở đây là bé cam là đang nằm ngủ nữa bạn ơi thề luôn á mỗi lần mà chụp ảnh trong giới bé cam bạn khó cực kỳ luôn tại bé tại tại tại bé cam nó khó chịu lắm bạn ơi nó không có dễ thương như bông đâu bông bông hiền lắm bông Đúng hiền rồi. khô à bông là một là một con mèo rất là kiểu gọi là thân thiết với con người luôn nha còn cam nó hơi khó chịu bạn ơi chắc tại nó già <laughs> nhìn cái mặt nhìn cái mặt của bông là biết thân thiết rồi Đúng rồi <laughs> nhìn cái mặt của nó là biết thân thiện đấy bạn ạ à. thân thiện dễ sợ okay. rồi ở bên đây là <laughs> Ê, bên đây hình ai vậy ta bên đây hình ai lão vậy ừ bên đây nè hình ai lão ấy à trời cái gì vậy đây ai biết gì đâu ai biết gì đâu nha hình ai, ai lão quá ơi à? biết gì đâu ai biết gì đâu biết gì đâu biết gì đâu biết gì đâu biết gì đâu biết gì đâu trong trái tim của phong là có ai thì chắc các bạn tự biết ha các bạn các bạn tự biết nha chứ phong không nói đâu ok còn ở bên đây các bạn là tấm hình mà ta cái mv mà lần trước phong viết một cái bài rap tặng cho sammy nữa bạn mấy bạn nhớ cái bài rap này tên là gì không muốn nói là thương em quá trời nhung nhớ qua ta và sẽ bên em đến cuối đời không muốn cách xa Bạn nào nhớ comment đi, comment, bạn có 5 giây nè liền. 5, à. 4, 3, 2, 1 Rồi mấy bạn biết bài gì chưa à, Đúng rồi bài này chính là bài anh hứa là yêu nha bạn nha Bài này bài rap mình viết tặng cho Sammy đó đây Này đây tấm hình mà sao nhìn nhìn nhìn cái mặt tôi nhìn nó cứ gọi là ngáo ngáo hay đáng sợ đúng không đáng sợ lắm không <laughs> nhìn sợ sợ nhìn biết nhìn, sao không nhìn ông cứ chỉnh răng thế nào quá không nhìn ông chỉnh răng sáng quá tượng quảng cáo côn gác <laughs> quảng nhìn giống quảng cáo kem đánh răng á bạn trời đúng ơi trời chang ok luôn, thôi được rồi nói quá. chung á là đây là căn phòng mà phong thích nhất các bạn ơi sam ờ. tính là sam để ý không căn phòng này nó có màu hồng luôn sao mà màu hồng ừ màu hồng trời ơi đẹp nha bạn một nha tình đẹp yêu nha. màu hồng một tình yêu màu hồng hiểu không đó, rồi đó ok rồi thì đây chính là căn phòng mà phong thích nhất nè thì chắc căn phòng này căn phòng cuối cùng rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng mà phong Chạy ghét tìm. nhất ờ, ừ, trái tim màu, màu đen, đen các bạn nha ghê quá rồi ok các bạn ơi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với trái tim màu đen trái tim những điều mà phong không thích đó ok ừ. không biết nó là gì đây à. tự nhiên Chơi ông nhắc cái tim màu đen tôi thấy tôi run rợn cả người luôn không biết ông ghét cái gì luôn á sợ quá à. tôi à, bản thân tôi còn thấy sợ nữa mà tôi không biết nó sẽ là ừ. cái là cái gì đây ok bây giờ mình ừ, qua ừ. thử nha ok căn phòng đầu tiên hey. ủa, gì đây ủa cái gì bên đây nhiều nhiều phong cận vậy trời ơi ủa gì vậy mắc cười quá ủa cái gì mắc cười có gì đâu mắc cười ủa cần Ủa? heo luôn Cái gì mà sao sao tự nhiên ở trong đây đặt tên mình là phong heo vậy Ủa tính ra tôi là phong cận mà Chứ phải phong heo đâu Ủa Ủa hóa ra Phong Cận cũng sợ mập hả Tưởng Phong Cận thích gọi là mập mạp đáng yêu dễ thương mà ta Sao sợ vậy À hiểu rồi bạn ơi Vậy là lần trước á Sammy á thì Sammy sợ nhất là bị lùng đi các bạn à Còn Phong thì Phong sợ nhất là bị mập nha bạn à. <laughs> Trời ơi Nhìn nè Cái gì đâu mà mập quá vậy bạn Giảm cân đi bạn ơi Còn cái con heo này là gì À trời Ơi Sam Mấy con heo này nó có tên là Phong Cận luôn nè Trời ơi Phong ơi tôi biết rồi là kiếp sau mà ông chuyện kiếp động mới thành con heo Phong Trời ơi Ai ai ai vô duyên vô duyên tôi Heo hiểu à. rồi tôi hiểu rồi bạn ơi mấy bạn biết tại sao mấy con heo trong đây nó là có tên là phong cận không là bởi vì bà à. sammy bà cứ hay chọc mình là phong heo riết các bạn cho nên là mình bị à. mình bị thích à, nhầm mình bị không thích cái điều này luôn á bạn giống như là ai hồi nãy hồi nãy tính ra bên căn phòng đồ ăn á Sammy cũng chọc mình hoài bạn thấy không Sammy cứ chọc mình là phong heo phong heo đó đây chính là điều Ủa, mà không không thích ghét hả tôi từ ông thích chứ không thích tiêu tôi kêu bằng heo mà dễ thương mà vô gì ủa mấy bạn ơi mình hỏi bạn nha các bạn có thấy ai mà thích khi được người ta gọi bằng là là là gì ta là là heo không mập như heo mập Trời như heo ơi bà nghĩ sao vậy heo tôi đang khen ông đó tôi đang khen ông dù là con trai đó. nhưng mà tôi cũng bị tổn thương chứ bộ tại sao bà lại nói tôi như vậy Trời ơi, yếu đuối như công chúa bong bóng vậy Trời ơi, mà nhìn nó mắc cười quá Béo lên nhưng mắc cười luôn á Ê, bà nhìn cái khuôn mặt của tôi đúng buồn luôn á Nhìn nè, đúng buồn ờ. <laughs> Bị mập cho nên Đang đúng buồn luôn á Ok, thôi không sao bạn ạ à. Nói chung là chúng ta sẽ cố gắng giảm cân nha các bạn nha Đó, ăn no xong rồi phải nhớ tập thể dục thể thao Để gọi là giữ gìn sức khỏe nha các bạn Chứ các bạn đừng có để bị thừa cân nha Thừa cân sẽ rất là nguy hiểm đến sức khỏe của các bạn luôn á Cho nên hãy nhớ là thể dục thể thao thường xuyên nha các bạn nha Ok Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào đó Rồi ok bây giờ đến cái căn phòng tiếp theo nào hey. cái gì vậy ủa sao căn phòng tiếp theo không thấy gì vậy ủa gì vậy ủa ít ít sắc ớt ủa sao ơi ở bên dưới có mấy con gì mà thấy nó xanh đỏ tím vàng vậy ủa từ từ để tôi phóng to tôi xem coi không biết hả trời ơi cái gì ếch trời ơi dễ thương quá trời ơi cái gì mà nhiều ếch nhiều nhiều cốc quá vậy các bạn ơi bạn nè trời ôi đáng yêu quá bà ơi xuống đây eo ơi eo ơi thấy ghê quá trời bạn ơi đúng rồi phong là trong trên đời này phong sợ nhất là sợ con cóc mấy bạn ơi phong sợ cóc ờ. lắm ai à, ghê quá à. trời ơi con trai con à, con trai ơi gì đâu mà sợ cóc là sao vậy không có mạnh mẽ với nhìn tôi nè tôi có sợ gì đâu tôi nhìn tôi còn thấy dễ thương đó nè dễ thương vậy mà dễ thương trời ơi nhìn bằng nó kìa nhảy nhảy tưng tưng tưng nhìn nó ghê với mồ à không biết có bạn nào giống phong hay không chứ phong là phong rất là sợ cóc luôn nha bạn nha các bạn biết tại sao không ừ. tại vì lúc nhỏ phong có một người chú thì chú này của phong á cứ hay chọc phong bảo rằng là con có biết không con mà đụng vô con cóc á thì trên lên người của con sẽ nổi mấy cái cục cục cục cục giống y hệt như là mụn cốc gì đó rất là ghê luôn trời thấy là mình nghe xong mình sợ từ đó giờ luôn các bạn cho nên đó là thật hả không ám ảnh mấy con cốc lắm luôn á <laughs> sợ lắm sợ lắm mà tôi tưởng con cóc đục mà mình mình sẽ biến thành siêu nhân cấp chứ lao lao bà làm cái người nhện vậy ghê quá <laughs> trời ơi bây giờ yeah bây giờ có gì sợ hết liều liều bây giờ mình phải đi qua đó hả bạn sợ quá ôi đây ừ. mình phải sẽ sẽ vừa đi mình vừa kể cho bạn nghe một câu chuyện nha thì lúc mà phong còn nhỏ bạn thì phong đã từng gọi là trong một lần phong đi tắm á thì phong đã vô tình gọi là bị người ta đè bẹp trúng một con cóc các bạn ạ à. cho nên con cóc nó bị bẹp lép luôn thế là phong rất là sợ luôn từ đó phong sợ cóc luôn á các bạn ôi chi ông sợ cóc là phải rồi ôi, đi qua ê ê ôi no ơi cứu tôi với ấy ghê quá à chạy ra chạy ra ấy nó chạy vô người tôi nhảy vô người tôi nè nó nhảy vô người tôi đã sắp ơi à, tôi để tôi giúp ông phải ông cái này lấy cái này lấy cái này đây đây đây có gì cứu tôi không tôi sợ quá rồi xong đây tôi xỉu đây trời ơi Phong ơi tôi xỉu rồi tôi xỉu rồi đừng có lại gần tôi nếu không là ông sẽ biến thành người cắt khói phong nhanh lên tôi đưa à, cho ông nè ghê quá tôi không dám di chuyển luôn tôi phải bò tôi phải bò qua bọn nó nè tôi không dám di chuyển ơi nó nhảy vô người tôi ai ờ. Tôi ông đồ kìa, xuống lên nhanh Sam đi. ơi, có con cóc nó hung tôi rồi Sam ghê quá. À. eo ơi ghê quá. Ôi, tình cảm quá. ghê quá, ghê quá, mấy con cóc trên xa ta ra đi. Leo lên, lên. <laughs> sợ quá, đáng sợ quá. Ai đây, ê, té té. leo lên, leo lên. Thôi ta đi đây, tạm biệt mấy con cóc xấu xí, đáng ghét. Trời mấy bạn nhìn nè. Nó còn nhìn mình nữa bạn, mày coi nè. <laughs> ghê quá. À. Eo ơi, sợ thật sự luôn á. Vậy sao? Ai? Cái gì vậy Sam? Sao Sam đẩy bóng xương Đâu đâu đâu. Leo lên, leo lên. Ai ghê quá à. lên lên lên lên sammy quá đáng thật sự bạn ơi sammy đúng là quá đáng thật sự luôn á đẩy mình xuống nữa ok leo lên trời ơi con trai đâu mà sợ cóc trời ơi nhục chưa nhìn sợ tôi nè sao sợ yeah cóc đẹp quá mấy bạn ơi về nhà chơi mình không mình Ôi chơi bạn nè đi làm bạn mình đi thấy chưa gì đâu ơi thấy ghê quá à. sammy đụng vô người bạn nói đi ha 21 cái người sammy mà mà mọc mấy cục mà, mụn mụn cốc đó đừng đừng có khóc nha Trời chắc tôi sợ hà Trời ơi, ok thôi mình sẽ đi bộ từ từ qua bạn ấy Kinh dị quá đi bộ qua luôn không đi bộ Trời ơi chừng nó mới tới Tôi biết sợ quá chạy, chạy chạy chạy chạy đi okay. chạy chi Chân chân tay tôi rung, rung bật bật luôn rồi đó Ghê quá Ok thôi Tạm biệt các người Ta đi đây Ok đi qua căn phòng tiếp theo nào Trời cái gì đây Ôi dạ Sammy ơi Ủa? Qua đây coi nè Cái gì vậy tôi không vậy trời ơi à tôi hiểu rồi bạn ơi đây chính là căn phòng cuối cùng mấy bạn ơi sợ phong đây hả mấy bạn có biết nỗi sợ của phong tiếp theo là gì không mấy bạn đó thử coi nỗi sợ tiếp theo của phong là nha, gì ông kia nha ông dám bêu đéo xấu chứ bạn có thằng ba tôi tôi hiền gần chết tôi hiền như một cô à. là cô tẩm nha tôi đâu có dữ dằn đâu cái là do ông làm tôi tức giận thôi chứ tôi không hơn không bao giờ đánh ông đâu à ok sammy hiền quá ha nè bạn các bạn nhìn nè đây đây chính là nỗi sợ nhất của phong nè bạn hãy thấy không đây <laughs> sammy đang dơ một cái nắm đấm ra chuẩn bị đấm phong nè bạn đấy mấy bạn biết không bình thường ở nhà bà sammy bà hay ăn hiếp mình lắm mấy bạn ơi bà quýnh mình hoài à bà suốt ngày gọi là bà nhéo lỗ tai mình nè rồi sau đó bà bà bà, bà tàn gọi là hay gọi là đánh mình nữa mình rất là sợ sammy mỗi lần sammy nổi giận luôn các bạn trời ơi đấy không trong game trong game cũng đánh mình trong cái em vẫn đánh mình rồi nha à, cái này là đánh thương đánh thương đánh thương rồi đúng, không ok đánh thương, đánh thương hay lắm đó. các bạn coi đánh thương mà mình nâu mắt luôn các bạn đó đánh thương hay lắm <laughs> ok đấy ôi thì nói chung với bạn là nỗi sợ nhất của phong mà phong chỉ sợ là sợ sam nhất nha bạn nha ok trời trời hóa ra nỗi sợ của ông là tôi hả tôi biết luôn á trời ơi trên đời này tôi có thể sợ ma tôi có thể sợ cóc nhưng không bao giờ tôi sợ những con đó bằng sợ sam mấy bạn ơi sam là tôi sợ nhất nha bạn nha sam mỗi lần mà giận lên đó là hơi bị hơi bị kinh dị luôn bạn sammy mỗi lần mà giận dữ lên là sammy hơi bị kinh dị luôn á từ nhưng mà bây giờ chúa, ông sợ tôi mà ông có thương tôi không hả hả vậy sợ tôi nhưng mà ông có thương tôi không hả um, thì um, thương á không thương nhưng mà nhưng mà vẫn nhưng mà vẫn vẫn vẫn sợ mỗi khi sammy hung dữ đó ok vậy đi <laughs> ok bạn ơi vậy là coi như mình với lại là sammy cùng với lại tất cả các bạn chúng ta đã cùng nhau nhau khám phá bên trong trái tim của Phong có gì rồi đúng không? Thì các bạn có thể thấy là Phong là một người gọi là thích Sam nhất và cũng là sợ Sam nhất luôn nha các bạn nha. Đó, Hóa ra là quanh tôi luôn á Phong, sợ và thích là điều đó của tôi hết luôn á. Đúng vì rồi. tôi hết luôn á. Đúng Dễ rồi. Chưa? Tất nhiên rồi, ai mà không sợ nóc nhà đúng không các bạn? Đó. Thì ok, thì mấy bạn có cảm thấy thích ờ, gì ta những cái căn phòng bên trong trái tim của Phong hay không? Thì bạn hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho Phong biết nha. Và mấy bạn có muốn Phong đi khám phá trái tim của ai tiếp hay không? Hãy nhớ bình luận luôn cho mình biết nha. Mình sẽ đi khám phá trái tim của Kairon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 Are the king, hello team, hello team.